bận một chút công việc cho nên là chúng tôi không thể lên được video và ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục quay trở lại đây bớt chút thời gian chia sẻ cho tất cả anh chị em chúng ta với những đường cầu mới những cặp song thủ lô tô mới để anh chị em chúng ta có thể chơi cho khung ngày mới mọi người nhé và thật sự mà để nói thì uh, ngày hôm qua là một ngày tưng bừng rực lửa đến tất cả anh chị em chúng ta đó là lô tô 57 đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta ngày thứ hai ok chưa thì uh, khung gần nhất của chúng ta chúng tôi có dự đoán cho tất cả anh chị em chúng ta giữ và cho tham khảo từ ngày 11 đến ngày 12 với cặp song thủ lô tô đó là 5775 thì ngày hôm qua là ngày 12 ok chưa ngày hôm qua là ngày 12 lô tô 57 đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta rồi mọi người nhá ok chưa là một ngày tuyệt vời ok chưa bảng chốt thấu của chúng ta 8 khung nổ liên tục cho chúng ta rồi mọi người nhá nổ 8 khung rồi này ok chưa đấy 8 khung không xịt có không có không có cầu xịt luôn mọi người nhá phải nói là chúng ta tưng bừng rực lửa phải nói là một ngày tuyệt vời phải là nói là những à, chuỗi ngày chúng ta đẳng cấp về bờ đến, đến tất cả anh chị em chúng ta luôn ok chưa đấy Thật sự mình nói thì ngày hôm nay ở trên Zalo chúng ta đã tưng bừng rực lửa đó là lô tô bạch thủ lô tô đó là lô tô 98 cho ngày hôm nay. Ok chưa? Còn ở trên video thì ngày hôm nay thì à, chúng ta không có đường cầu tham khảo bởi vì là ngày hôm qua chúng tôi bận công việc chúng, chúng, chúng tôi không thể lên được video và ngày hôm nay thì chúng ta đã không có đường cầu tham khảo và ngày hôm nay thì à, thật sự mà để nói ở trên Zalo chúng ta đã tưng bừng rực lửa đến tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta rồi. Thì một lần nữa chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta trên mọi miền tổ quốc luôn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 à, liên hệ với chúng tôi mọi người nhé. ở trên zalo thì được chúng tôi đó là hỗ trợ và tư vấn về cái tỷ lệ nổ và cái tỷ lệ vào tiền và được chúng tôi tư vấn về cái chiến thuật chơi số để anh chị em chúng ta có thể thành công công hơn ok chưa và ở trên zalo thì à, do thời gian trước thì chúng tôi có thu phí sau mọi người nhé thời gian trước thì chúng tôi có thu phí sau cho nên là giờ này đây thì à, rất là nhiều thành phần vào lấy số và sau đó là chặn chúng tôi đi cho nên là chúng tôi quyết định rằng là thu phí trước mà 500k thôi thì anh chị em chúng ta nhanh tay liên hệ với chúng tôi đấy bằng mà anh chị chúng ta hãy hợp tác với chúng tôi bằng một cách à, nghiêm túc và hợp tác với chúng tôi bằng một cách chân thành nhất để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn trên cái con đường một số học này mọi người nhé thì à, thật sự mà nói thì à, <coughs> chúng tôi cũng không muốn thu phí trước như thế này đâu nhưng mà có rất là nhiều thành phần ok chưa Đấy. ngày xưa người ta bảo là con sâu làm dầu nồi canh Đấy, cho nên là anh chị em chúng ta hãy hiểu cho, đội ngũ canh của chúng tôi là như vậy có rất là nhiều thành phần là vào là xin số sau giờ quay thì à, thật sự mà để nó có có những thành phần là đặc biệt chưa sổ xong lô thì đại thắng rồi và sau đó là chặn chúng tôi luôn đấy đặc biệt chưa ra nữa mọi người nhé đặc biệt chưa ra nữa mà và đã chặn chúng tôi rồi và hủy kết bạn rồi chúng tôi bấm vào thì người thờ đã, đã thấy là không có bạn bè nữa rồi đã, đã chặn chúng tôi đi rồi cho nên anh chị em chúng ta không nên làm như vậy ok chưa bởi vì cuộc sống của chúng ta cần cái sự may mắn cần cái sự tin tưởng vào nhau để chúng ta có thể thành công hơn đúng chưa chứ không ta chúng ta cũng không nên lợi dụng những cơ hội đó để chúng ta có thể là à, lừa lọc nhau mọi người nhé cho nên anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy còn à, chúng tôi cũng không muốn à, thu phí trước như thế này đâu đấy những đường cầu chúng tôi tự tin phải nổ thì chúng tôi sẽ, sẽ sẵn sàng chốt phía sau chứ không phải là chúng tôi phải thu phí trước như thế này cho nên anh chị em chúng ta lưu ý như như vậy và từ ngày hôm trước cũng là cách đây tầm à, cũng ít video rồi chúng tôi có khẳng định rằng là anh chị em chúng ta à, khi mà anh chị em chúng ta liên hệ với chúng tôi kết bạn zalo của chúng tôi thì anh chị em chúng ta hãy à, hợp tác với chúng tôi tốt một chút anh chị em chúng ta hãy à, kết bạn Zalo của chúng tôi và cũng cũng có thể là anh chị em chúng ta hãy à, vào phí của chúng tôi vào chúng tôi để chúng tôi đưa tất cả anh chị em chúng ta về bờ sớm nhất với những con số những đường cầu tỷ lệ cao nhất mọi người nhé. Đấy ok. Và mong rằng tất cả anh chị em chúng ta đừng quên để lại cho video của chúng tôi một lượt yêu thích video, một lượt đăng ký kênh, một lời bình luận chat, một lời bình luận ở dưới trên video mọi người nhé.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 khi mà anh chị em chúng ta liên hệ với chúng tôi rồi thì được chúng tôi tư vấn về cái tỷ lệ nổ và nổ và tỷ lệ vào tiền như thế nào cho nó phù hợp để chúng ta không phải thua tha nợ nần và chúng ta sẽ được ờ, nhận được những, những cái chiến thuật ờ, chúng ta chơi mỗi ngày để chúng ta có thể thành công hơn và anh chị em mà chúng ta cần ờ, vào nhóm VIP nhóm cầu chuẩn thì anh chị em chúng ta hãy liên hệ với chúng tôi mọi người nhé những con số ở trên Zalo thật sự phải nói thì nói chung là cũng không đảm bảo một trăm phần trăm nhưng về cái về cái chiến thuật thì anh chị em chúng ta sẽ có dư có lại ở trên cái ờ, Zalo uh, của chúng tôi mọi người nhé anh chị em chúng ta hãy đặt niềm tin vào chúng tôi để được chúng tôi tư vấn và uh, cho số những con số để về bờ cho tất cả anh chị em chúng ta luôn cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm mọi người nhé ok chưa thật sự phải nói là như vậy còn uh, anh chị em là chúng ta chơi phía sau thì anh chị em thông cảm bởi vì là chúng tôi đã rất là cố gắng rồi và rất là buồn rồi cho nên anh chị em chúng ta cố gắng là như vậy